thì đã có rất nhiều những video mà Đức Trung hay thầy Tam Nguyên hay đội ngũ trợ lý hướng dẫn đến các quý vị chúng ta bài trí cũng như kích hoạt tài lộc cho ban thần tài rồi và ờ, thông qua cái quá trình mà chúng ta tư vấn ờ, phong thủy nguyên tư vấn hay là các đội ngũ trợ lý ờ, tư vấn nhận được hình ảnh bài trí của các quý vị và các bạn gửi đến thì nhận thấy một điều đó ngoài cái việc rất nhiều các quý vị và các bạn bài trí sai tức là an vị các cái vị trí của ông địa thần tài hay là các uh, linh vật hay là bát nhang sai vị trí thì một điều quan trọng hơn nữa là chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy còn sai luôn cả nguyên liệu cũng như là sai luôn cả nguyên tắc do đó rằng là chúng ta không phát huy được hết cái công hiệu của vật phẩm phong thủy cũng như rằng là thậm chí còn phản tác dụng và trong video ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng hướng dẫn đến các quý vị và các bạn cách mà chúng ta uh, nhận biết được đúng vật phẩm phong thủy ờ, một cách chính xác cũng như chúng ta sử dụng uh, linh vật phong thủy sao cho nó phù hợp và khi mà nhắc đến bản thần thần tài chúng ta không thể không nhắc đến uh, cặp linh vật mà mang lại công hiệu siêu tài và quan sát hàng đầu đó chính là long quy về thiền thư và ngay trước mặt các quý vị và các bạn ở đây uh, ngay cái phần đầu của ban thờ thần tài nổi bật lên đã là cặp linh vật uh, ờ, cóc thiền thử và long quy và trong video này thì Đức Trung sẽ cùng đi sâu đến quý vị và các bạn mà chúng ta phân tích sâu hơn về cặp linh vật này nhé à, Trong cái câu chuyện liên quan đến linh vật phong thủy thì chúng ta Ờ, nhắc đến ờ, cái công dụng đó là một là chiêu tài và hai là hóa sát phải luôn phải đi đôi với nhau trong quá trình mà chúng ta kích hoạt tài lộc cho ban thần tài đúng không ạ thì đối với linh vật chiêu tài á, thì chúng ta không thể không nhắc đến đó là cóc thiềm thư cóc thiềm thư hay còn gọi là cóc ba chân hay gọi là cóc ngậm tiền hay là chiêu tài thiềm hay là cóc vàng ngậm tiền hay cóc vàng nhả tiền thì đều như vậy cả bởi vì hình ảnh ở đây là cóc thiềm thư có ba chân bao gồm hai chân trước và một chân ở phía sau và ngậm một đồng tiền chiêu tài tiến bảo ở giữa và uh, ngồi trên một cái núi tiền vàng như thế này Ờ, đều là thể hiện cái yếu tố đó là chưa gọi tiền của dành cho gia đình thì đối với cái câu chuyện của cóc thiềm thừ như chúng ta đã biết rằng là cóc thiềm thừ vốn dĩ là một yêu tinh và sau khi được lưu hải tiến ông thuần phục ờ, và trong quá trình mà thuần phục thì có bị thương và chỉ còn một ờ, chân ở phía sau thôi và do vậy là tổng thể cóc tiềm thử có ba chân và chính cái điều đặc biệt này tạo ra cái tính linh tính cho cóc tiềm thử và miệng cóc tiềm thử thì luôn ngậm một cái đồng tiền chiêu tài tiến bảo và để nhả tiền cho gia chủ và cái hình thù cóc tiềm thử đó là Ờ, mang cái ờ, ờ, yếu tố đó là vừa giữ dằn nhưng lại mang cái tính linh rất là cao với việc đeo hai cái sâu tiền ở hai bên cũng như rằng là ngồi trên một cái núi tiền vàng thể hiện cho cái sự hưng thịnh trong việc tài lộc và thậm chí là với cốc tiền thừa ở đây là cỡ trung mà đức trung mà đang cầm trên tay ấy, thì có ôm thêm một cái đồng tiền chữ phúc ở phía trước nữa thì nó tạo ra một cái hình thế của cụ tiền thừa rất là vững chãi cũng như là mang lại cái tài lộc dành cho gia chủ quý vị chú ý rằng là đối với cái vật phẩm phong thủy thì Đức Trung đã chia sẻ đến các quý vị nhiều video trước đó chúng ta cần phải lựa chọn vật phẩm phong thủy sao cho nó chính xác và cũng như là tốt về mặt uh, nguyên vật liệu thì ờ, nó sẽ phát huy công hiệu cách tốt nhất bởi vì uh... một khoa phong thủy có 102 tại Việt Nam một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy được tổ chức duy nhất một lần trong năm khóa học kích tây lộc 2021 liên hệ ngay 1900 2292 thông qua cái quá trình mà Đức Trung nhận thấy các quý vị gửi hình ảnh về thì có rất nhiều các cặp long quy thiềm từ các quý vị sử dụng lại bằng linh vật bằng nhựa bằng composite nhất là cái loại mà có màu mè nhiều sặc sỡ rồi là có thể quay ra xoay ra xoay vào trên cái đế của nó thì cái đế nó không có năng lượng Đức Trung đã khảo sát rất nhiều những linh vật này thì mua rất rẻ ngoài thị trường ở các cửa hàng đồ thờ cúng thông thường nhưng đặc biệt phía bên trong thì không có cốt cũng như là bằng chất liệu là bằng nhựa hoặc composite Ờ, thì nó không có phát huy cái năng lượng một cách tuyệt đối do đó rằng là cách mà chúng ta sử dụng vật phẩm phòng thủy một là chúng ta sử dụng bằng loại đá thạch anh tự nhiên các loại đá tự nhiên có cái niên đại rất là lâu rồi và chúng ta sẽ tạc lên cái hình của tiền thừ tuy nhiên là chi phí rất là cao hoặc là chúng ta cũng sử dụng các loại bằng gỗ uh, mang cái năng lượng tốt gỗ quý ví dụ như gỗ hương hay là các loại gỗ ngọc am mà chế tác lên linh vật hoặc chúng ta sử dụng chất liệu thông dụng mà mang công hiệu rất là cao đó là bằng đồng thì bằng đồng bởi vì nó rỗng bên trong do vậy chúng ta còn nạp cốt được bởi vậy cho nên linh vật thì chúng ta cần phải chú ý đó là khi chúng ta thỉnh về thì luôn cần phải có một cái lỗ trống ở dưới đáy như này và chúng ta nạp cốt vào phía bên trong để mang lại cái năng lượng quy tụ cho linh vật và phải thông qua quá trình nó khai quang và điểm nhãn nữa thì linh vật nó mới phát huy công hiệu một cách tuyệt đối và đối với linh vật cấp tiền thừ thì chúng ta cũng phải chú ý rằng là có những câu chuyện mà quý vị vẫn thường xuyên thắc mắc hỏi đến phong thủy tam nguyên đó là cốc tiềm thư thì ờ, buổi sáng quay ra và buổi tối quay vào thì có đúng không cái điều này không hề chính xác bởi vì cốc tiền thư vốn dĩ linh vật là chuyên nhả tiền cho gia chủ và giữ tiền tài, giữ tài lộc. Do vậy là cóc tiềm thư sẽ luôn an vị một chỗ và mặt cốc sẽ trầu vào phía bên trong. Và trong phong thủy tây nguyên quan niệm thì cốc tiền thư sẽ luôn ngồi và cùng phía với lại phía bên cụ thổ địa và mặt cốc thì sẽ trầu vào trong như thế này để mang tính chất là nhả tiền vào trong bát nhang nhả tiền là cho gia chủ chứ không phải là cứ sáng lại ờ, hì hục quay ra xong rồi tối lại hì hục quay vào thì điều này nó không chính xác quý vị nha đó do vậy rằng là trong cái việc mà chúng ta sử dụng vật phóng kỳ thì cũng cần phải đúng những cái nguyên tắc thì nó mới phát huy công hiệu như vậy rằng là linh vật mà chúng ta cần phải chú ý đến cái công hiệu tiếp theo đó chính là hóa sát thì chúng ta sẽ sử dụng linh vật gì và linh vật này thì lại quay ra chứ không phải là quay vào thì đó chính là long quy quý vị ạ đây chính là cái vật phẩm uh, linh vật long quy mà đức trung đang cầm trên tay cùng cỡ với lại cấp thiền thừ đây là hai linh vật cỡ chung đối với ban thờ cỡ nhỏ hơn thì chúng ta có linh vật cỡ nhỏ À, ban thờ mà cỡ 61 như thế này thì chúng ta sử dụng linh vật cỡ trung còn đôi ban thờ lớn hơn thì chúng ta còn có linh vật là cỡ đại cơ tuy nhiên rằng là tùy theo cái vị trí uh, không gian bài trí tùy theo cái kích thước ban thờ mà chúng ta sử dụng linh vật sao cho phù hợp ở đây trên tay của Đức Trung đang là long quy cỡ trung quý vị ạ đối với long quy thì chúng ta lại phải nhắc đến cái truyền thuyết về long sinh cửu phẩm long sinh cửu phẩm chính là truyền thuyết về chín người con của long vương thì bá hạ là một trong chín người con đó uh, tên gọi là bá hạ hoặc còn gọi là long quy hay còn gọi là rùa đầu rồng bởi vì là thân thì mang của thân của loài rùa mà đầu thì lại là đầu của loài rồng mà rồng và rùa thì nằm trong bộ tứ linh long ly quý phượng do đó rằng là đây là linh vật mang cái sức mạnh rất là lớn về cái biểu thị cho sự trường cửu trong kinh doanh cũng như là trường thọ và đặc biệt là hóa giải thị phi và tiểu nhân quấy phá vì rằng là loài rồng thì là loài quyền uy và thể hiện cho cái sự uh, vua chúa và hóa giải những cái chuyện thị phi và kẻ tiểu nhân quấy phá đến và loài rùa thì luôn mang lại cái tính chắc chắn do vậy thì chúng ta còn thường sử dụng kim quy để mà chấn trạch ấy. thì ở đây là chính là hình tượng long quy tức là mình là mình rùa còn đầu đầu là đầu rồng và hình tượng của long quy luôn thích cõng vật nặng trên lưng do đó rằng là có thể là cõng đĩnh tiền vàng hoặc cõng con trên lưng hoặc là uh, mang theo cái đồ hình âm dương bát quái ở trên lưng thì điều này nó mang lại công hiệu tịch tà hóa sát và long quy thì cũng luôn cõng uh, luôn đạp trên cái uh, núi tiền vàng và điều này mang lại cái điều gia chủ uh, tài lộc nhiều hơn và hanh thông cũng như là hóa giải những cái yếu tố về ngoại sát khí đến ngôi nhà. Do vậy là góc thiềm thứ đã quay bên trong thì Long Quy sẽ đặt ở phía bên của cụ thần tài mang tính động và mặt sẽ quay ra ngoài để hóa sát. Do đó rằng là chúng ta sẽ luôn chú ý rằng là vị trí của góc thiềm thứ và Long Quy luôn đúng thì chúng ta sẽ phát huy công hiệu cách cao hơn và cũng chắc chắn rồi. Đối với linh vật Long Quy thì cũng có sẽ có lỗ chống dưới đáy và được nạp cốt ở phía bên trong. Các quý vị có thể thấy là tiếng lách cách bên trong sẽ đã được nạp cốt rồi. Và chúng ta sẽ dán đáy cái phần uh, linh vật lại bằng cái tờ dán thiếc vàng này để tránh cái việc cốt thoát lạc ra ngoài và khi mà chúng ta an vị vật phẩm phong thủy á, thì có một điều đặc biệt là khi trong quá trình mà phong thủy nhân viên gửi vật phẩm phong thủy về cho quý vị thì luôn có một cái tờ là tờ hướng dẫn cách đặt để vật phẩm phong thủy như thế này thì trong đây thì phong thủy tam nguyên và thầy tâm nguyên đã trình bày rất rõ về những cái nguyên tắc quan trọng trong việc chúng ta lựa chọn một vật phẩm phong thủy như thế nào thứ nhất là để vật phẩm phong thủy phát huy một cách tối đa công hiệu chúng ta cần phải trải qua đó là 6 bước thứ nhất là bao sái tẩy uế này thứ hai là nạp cốt thứ ba là khai quang điểm nhãn chỉ chú thứ tư là chọn vị trí đặt đẻ thứ năm là chọn thời điểm đặt đẻ với thứ sáu là gia chủ làm nghi thức đặt đẻ đấy là sáu cái bước quan trọng và sáu cái điều tiên quyết để quyết định nên một cái vật phẩm phong thủy nó phát huy công hiệu nếu như thiếu 6 bước này hay là không làm đúng 6 bước này thì vật phẩm nó cũng trở nên là thiếu công hiệu cũng như là trở nên vô nghĩa đặc biệt đối với những vật phẩm mà sai nguyên liệu nữa ví dụ bằng nhựa bằng composite thì không có năng lượng thì cũng không có bàn đến nữa đúng không ạ và khi mà Quý khách ờ, khi mà mua sử dụng các vật phẩm phong thủy tại Phong thủy Thái Nguyên thì vật phẩm đã được trải qua những công đoạn trên tức là đã được bao say tẩy uế rồi đã được nạp cốt, đã được khai quang điểm nhãn chỉ chú ờ, và được đội ngũ tư vấn tư vấn rất là kỹ lưỡng liên quan đến vị trí đặt đẻ và tư vấn thời điểm tức là năm tháng hay giờ đặt đẻ và chỉ cần gia chủ tức là quý vị khi thành vật phẩm về sẽ thực hiện bước thứ sáu đó là làm nghi thức đặt đẻ mà thôi và ngay bây giờ Đức Trung sẽ hướng dẫn quý vị cái cách mà chúng ta thực hiện nghi thức đặt đẻ vật phẩm thì đối với phần hướng dẫn ở trong đây cũng được trình bày rất rõ này đó là nghi thức đặt để của gia chủ này Là đến ngày tốt đã được lựa chọn à, Tức là ngày tốt mà năm tháng ngày giờ Phong thủy Tường Miên có xem cho quý vị ấy, Thông qua cái tuổi của quý vị hoặc là tuổi của gia chủ Hoặc tuổi của người chủ cửa hàng Tức là tuổi của trạch chủ Thì Phong thủy Tường Miên căn cứ vào phong thủy chính tông tam hợp kết hợp với lại kỳ một độ giáp để xem cái năm tháng ngày giờ cắt lợi sử dụng vật phẩm có thủy và đến cái ngày giờ đấy thì quý vị tiến hành sử dụng như sau quý vị sẽ tiến hành là rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ này rồi tiến hành làm lễ tại ban thờ gia tiên hoặc ban thờ thần linh thần tài nếu có và xin phép được đặt để vật phẩm phong thủy thì cái này các quý vị xin tùy tâm thôi à, và tiếp theo các quý vị sẽ tiến hành là sử dụng như sau và khi mà vật phẩm mà chưa được an vị thì chúng ta sẽ ở công đoạn chuẩn bị tức là vật phẩm vẫn ở phía bên ngoài của ban thờ như sau thì chúng ta sẽ tiến hành là thực hiện các bước như sau này sau khi chúng ta làm xong tất cả các bước ví dụ như là uh, làm sạch cá nhân rồi là xin uh, lễ khấn nôm tại ban thờ thần linh hoặc ban thờ uh, giá tiên tại nhà mình thì chúng ta sẽ tiến hành là an vị vật phẩm tại vị trí bàn tài bằng cách bước thứ nhất chúng ta sẽ vỗ 3 lần vào vị trí an vị vật phẩm thứ nhất chúng ta sẽ vỗ ba vỗ vừa vỗ chúng ta sẽ vừa đọc ba chữ đó là án lam án lam án lam đây là câu chú trong cái việc an vị đối với đạo gia chúng ta sẽ tiến hành thực hiện như sau án lam án lam án lam sau khi chúng ta vỗ ba lần như này chúng ta sẽ tiến hành là đặt vật phẩm vào vị trí chúng ta sẽ đặt cóc thiềm thừ vào vị trí bên này đúng không ạ và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là đặt long quy vào vị trí phía bên này rồi, và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng tay. Thì đối với việc chúng ta sẽ sử dụng tay bên phải, chúng ta sẽ bắt quyết như sau. Chúng ta sẽ tiến hành là bắt quyết bằng cách chúng ta sẽ có 5 ngón tay như này đúng không ạ? Chúng ta sẽ đưa ngón áp út xuống và lấy ngón cái chúng ta sẽ đặt lên trên mu của ngón áp út như thế này và chúng ta sẽ còn lại là ba ngón tay dơ ra và chúng ta sẽ khép lại. Và với việc chúng ta sẽ khép lại như này thì chúng ta sẽ tiến hành là trỏ vào vật phẩm à, chúng ta sẽ trỏ vật phẩm và sau đó chúng ta sẽ tiến hành là đọc cái câu chú đây là câu chú về cái việc uh, chiêu linh tụ khí ở trong đạo gia thì câu chú chúng ta sẽ tiến hành như sau chúng ta sẽ bắt cát tường quyết đây là cách mà chúng ta gọi là bắt cát tường quyết quý vị nha chúng ta sẽ chiếu vào linh vật và sau đó chúng ta sẽ đọc câu chú câu chú trong đây sẽ là thiên linh linh địa linh linh đúng không ạ vạn vật tương sinh di hồn pháp bảo tín chủ con hôm nay là ngày tháng năm ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu và năm bao nhiêu chúng ta sẽ nói vào hoặc chúng ta sẽ điền vào trước để chúng ta nói sao cho nó thuận miệng tên con là đúng không ạ tên con là chúng ta sẽ đọc ra cư ngụ tại hoặc là công ty tại tại địa điểm nào chúng ta sẽ đọc ra đúng không ạ xin phép được đặt pháp bảo đặt pháp bảo thì tên pháp bảo đấy là gì ví dụ như hạn ờ, xin phép được đặt pháp bảo tóc thiềm thừ và long quy xin chư vị tôn thần gia hộ để pháp bảo phát huy công năng tức là ở trong đây phong thủy thành viên đã soạn sẵn câu chú đó ra và quý vị chỉ cần điền những cái phần thông tin còn thiếu và phần dấu chấm mà thôi giống như trên màn hình mà quý vị nhìn thấy cái tờ giấy hướng dẫn đặt đẻ như thế này tức là chúng ta sẽ đặt đọc một cách đầy đủ ví dụ như Ờ, thiên linh linh địa linh linh vạn vật tương sinh di hồn pháp bảo tín chủ con hôm nay là khi mà chúng ta nhớ chúng ta sẽ đọc đúng không ạ tín chủ con hôm nay là ngày uh, ví dụ hôm nay là ngày mồng 9 tháng 8 năm uh, canh thìn uh, tên con chúng ta sẽ đọc ngày âm lịch nha tín chủ con hôm nay uh, tín chủ con hôm nay là ngày mồng 8 tháng 9 năm canh năm uh, canh tý đúng không ạ uh, tên con là Vũ Đức Trung uh, cư ngụ tại uh, công ty kiến trúc Phong Thủy Thắng Nguyên tại tòa nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, cầu Giấy Hà Nội, phòng 1007. À, ờ, con xin phép được ờ, đặt pháp bảo Long Quy cấp thiềm thư à, tại ban thần tài của công ty. Xin chư vị tôn thần gia hộ để pháp bảo phát huy công năng. Tức là khi chúng ta vừa đọc thì cái quyết chúng ta luôn chỉ vật phẩm và tốt nhất là cái phần này thì chúng ta nên là học thuộc là tốt nhất hoặc nếu không thì chúng ta sẽ càng tập trung để đọc sao cho nó trở nên là nhuần nhuyễn và cũng như là trơn tru nhất thì nó sẽ tập trung hơn và phát huy công hiệu một cách tốt hơn và sau khi mà chúng ta đọc xong câu chú như vậy thì chúng ta sẽ dùng ngón tay vừa rồi chúng ta sẽ vỗ một lần nữa xuống cái vị trí đặt để vật phẩm và chúng ta sẽ đọc câu cuối cùng đó là câu án tức là thiền cái việc đó là vật phẩm đã được an vị đó chúng ta sẽ vỗ xuống như này và chúng ta sẽ đọc án như vậy là xong cái nghi thức mà chúng ta tiến hành là đặt để vật phẩm phong thủy sao cho là một cách tốt nhất và như vậy rằng là à, tất cả những cái mà điều mà Đức Trung chia sẻ trên chính là cách mà chúng ta cần phải nắm bắt được đúng những cái nguyên tắc quan trọng trong việc sử dụng vật phẩm phong thủy và ở đây đó là cóc long quy và tiền thư về câu chuyện long quy tiền thư và cách mà chúng ta an vị vật phẩm ra làm sao và tại phong thủy thái nguyên thì luôn đi kèm những cái hướng dẫn rất là chi tiết như thế này về hướng dẫn cái phần nghi thức đặt đề để quý vị có thể ứng dụng phong thủy một cách triệt để nhất và mang lại cái công hiệu cách tốt nhất mọi câu hỏi thắc mắc của các quý vị và các bạn về những cái phần trình bày trên của đức trung quý vị hãy chia sẻ và đặt câu hỏi xuống dưới phần bình luận của video này hoặc gọi điện trực tiếp đến số 1900 2292 để gặp đội ngũ trợ lý chuyên môn của thầy Tam Nguyên tư vấn đến các quý vị một cách chi tiết nhất hoặc quý vị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Phong Thủy Nguyên tại Hà Nội, tại Đà Nẵng và tại thành phố Hồ Chí Minh để uh, hướng dẫn trực tiếp trải nghiệm vật phẩm cũng như là được uh, chia sẻ cách hướng dẫn chi tiết hơn cũng như là được thỉnh vật phẩm tại uh, trực tiếp văn phòng. À, thông qua video này Đức Trung xin gửi gắm uh, lời cảm ơn cũng như là lời chúc đến các quý vị và các bạn có một năm 2021 tân sửu sắp tới vạn sự bình an và hành thông thuận lợi, chiêu đón thật nhiều những cái cát khí và tài lộc. Xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.